sinh dung bé chấm húng trang tàu cao thô thìn hùng khò liền Israel chiêu pun tò dung như miền khô la như chảy phun chỗ như sinh dung chiếu à mười chảy en pun mười như tẩy puông mời phun ya khốp ruồn tài tu lùng hăng lũ vua nò mời quảng mời nhé bẻ phìn nhé truy nịt cho gọi nịn vua trở tòng nhé giật chúng suy mời tìm dìa mấy chỉ chìa nịn vua mời huyên ruồn mấy nấu nịn vua ạ như bôi như dầu chéo khi nung à thố quân như bua tu lồng thắng lộ bua nò thố quảng gọi mấy tùng chìa chia yê bua Mấy ỏi chia chìa yê bua thảo yê liều phái ỏi nấu yê bua thảo màn cấu màn tỏi phái mày mấy phun y bùa em phím chia tài với phun y bùa khẩu mày tu dần nhiều phái ô chiếu à thố phun chinh mày chịp chua nhẹ thắm y bùa em cho mày nhẹ chiều em thấy phun y bùa y bùa ở muang chiếu thiên hùng có nhiều hòa à. chỉ có nên nhé bẻ phím sẽ nên nhé trình dành bẻ phím mấy anh ruột mình châu hồng nhé cháu nên lãng bu nên bùa tu bèn on nên nhé dèo en đồng hải chung yếm nít phát thải nên vua tây miền วยปุ่นเนี่ยจังหลังเยี่ยมเยี่ยบัวเนี่ยไต่ปูงเจียบจั่วห้ำเนี่ยเจ้าเฉาเหี้ยวจีนเนี่ยเจ้าอ่อยฝั่งปวงแปลงฟิล์มเฉาแปลงออนอ่อยจมจ๋า sẽ chua như cháu ở yếm đau chuột bạn phim như cháu ở yếm ngô luôn mảng dìa cháu ở chỗ lồng như cả nái bún yê bùa yê bùa như tầy bùng chở ảnh chuột càng chuồng lồng, bạn phim như cháu ở yếm nền như vua đảng mình 为留了脚步的耶早餐。